Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử, bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ách tật bệnh tiêu trừ, thọ mạng dài lâu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 Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thượng trụ tám bào. Chí tâm đành lễ thập phương pháp giới thượng trụ tám bào. Chí tâm đảnh lễ thập phương phạm giới thường trụ tám bao. lương hương nhiệt pháp giới mong huân chư phật hai hồi tất diệu văn tùy sư kiến tưởng vân thành ý phương ân chư phật hiện toàn thân nam mô pháp bài kinh bài vong như vậy tôi nghe in the vào bài vong người tánh ưa thích ngủ thích hội chúng thụ động và biếng nhác thường phân nộ chính cửa vào bài vong ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ hết tuy giàu không dung đỡ chính cửa vào bài vong bãi vong người giấu vừa đủ vợ mình được thấy giữa dâm nữ được thấy với vợ người chính cửa vào bãi vong người tuổi trẻ đã qua cưới vợ trẻ đã đủ đô thích lưu ly quan đàn bà ra xà đà đàn ta yên đà ra ra đế tam biểu tam bồ đà ra đàn điện than bề sanh thế bề sanh thế bề sanh sa tam bồ điện đế toa nam mô bàn ra bàn đế bề sanh sa đủ đô thích lưu ly quan đàn bà ra xà đà đàn ta yên đà ra ra đế tam biểu tam bồ đà ra đàn điện than bề sanh thế sai tề về sai xá tam mô liên đề quá nam mô bàn giả bàn đề về sai nhậm phà bát ta nhậm phà bát ta nhậm phà đề san sa đề san sa nam đề san thi đề sa vấn cha vấn cha biến đề ca thân duy đề sa nam mô tam ma nam mô đà nam ma bát ta đề a ra sa ta nam đà đa đề ta ke ke ke ke om om nhậm phà ra nhậm phà ra bát ta nhậm phà ra bát ta nhậm phà ra đề san sa sa văn cha sa văn cha biến đề ca tấn di đề sa ba nguyện chư tướng sư thương nhiễm tỏ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành ngà trong tâm cả đời thấy an lành ngà nguyện ngôi tất cả thời thầy an lành nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ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 có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay theo duyên giác ngộ mà được tai ách tật bệnh tiêu trừ oán khiên hóa giải. Phúc lộc vượng tiến, sự nghiệp hiển vinh, trí tuệ tăng trưởng, biết ứng dụng lời Phật dạy, đạt được chân hạnh phúc. Lời nguyện hồi hướng phước lành tới hết thảy giá tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân,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 nhưng rất ý nghĩa và đầy sự trí tuệ. Với tâm từ bi và trí tuệ vô lượng, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta nếu ham thích kẻ bất thiện, thích làm việc bất thiện, tham đắm việc ngủ nghỉ, đắm say nữ sắc, ham thích rượu chè, cờ bạc, không biết giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn, tự hào về địa vị, dòng họ của mình mà coi thường người khác, không biết thiểu dục chi túc thì chắc chắn sẽ đưa đến những thất bại khiến cho mình và những người xung quanh bị đau khổ. Quý Thầy hướng dẫn cho quý bà con tụng bài Kinh Bại Vong, chúng ta phải tinh tấn làm các việc thiện, chăm chỉ nghe Pháp, nỗ lực sửa đổi những thói hư tật xấu của mình và vâng làm những điều mà Đức Phật đã dạy, thì sự thành công, hạnh phúc và an lạc sẽ đến với chúng ta. Vậy nên, bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý Thầy sẽ lại tụng kinh cầu an, giúp cho mọi người biết các điều cần kiêng kỵ khi cúng lễ cầu an. Kính mời bà con ngày mai cùng vào tụng kinh với quý Thầy. Chúc quý Phật tử và bà con nhân dân